Luân cùng với mình sẽ giới thiệu những bạn về bài dây chung Bản dây bài dây chung thì hôm nọ đã tập được ờ, một số động tác cơ bản Hôm nay bọn mình sẽ ờ, giới thiệu những động tác cơ bản còn lại các bạn có thể mình làm ờ, đọc thì đầu tiên bạn Luân bạn các bạn cầm tay hai mũi đấy các bạn cuốn cái tay lại cái này là để các bạn chặt không bị tuột ra các bạn nhé các bạn để đây đây đây như là một phần của cái khởi động các bạn bắt đầu kéo cái này là người ta hay dùng dây chun bẹt nhưng mà dây chun bẹt không kháng được với dây chun tròn cái bài tập này có tác dụng về phần gối đây bật lên bạn sẽ làm mẫu giúp bạn cuốn tay co chân lên kéo cái này tập cả phần vai tay và cả phần hông của các bạn và cả phần chân bắp chuối của trước của các bạn bài này các bạn tập thường thường thì các bạn tập từ à, đến 5 phút các bạn có thể đổi bên nhưng mà tập như thế này các bạn sẽ rất là dẻo những bài này kết hợp với những bài ép dẻo của các bạn nó sẽ có tác dụng rất là tốt trong quá trình các bạn đi dây kéo bắt đầu kéo tăng nhịp độ nhanh lên nó sẽ khá là mỏi nhanh nhanh hơn nhanh và dẻo cái chân đấy dẻo lên sau khi mỏi nó đổi bên ok đổi bên bắt đầu căng nhanh nhịp độ lên đối với những bài này các bạn có thể tập vào sáng sớm hoặc là những buổi chiều muộn mà khi các bạn đi làm về các bạn có thể tập tăng nhịp độ lên dài ok ok thả lỏng thả lỏng cái tay bởi vì do hôm nay ở công viên cầu giấy khá là nóng nên là để ngồi xuống để làm các động tác nằm rất là khó mình sẽ chỉ những động tác đứng trước thì bây giờ à, mình với bạn Loan sẽ tập các cái động tác chạy hãm lực cái này nó có tác dụng rất là tốt trong quá trình các bạn rơi đấy là các bạn có thể tập vượt ngưỡng và các bạn có thể lên dốc như các giải như Hà Giang Marathon các bạn sẽ tập sức dướng thì bây giờ đây đây là đoạn dây mình làm ngắn bởi vì mình muốn tiếp xúc ngắn hơn với bọn Bạch Luân nhưng mà bây giờ mình sẽ tiếp xúc ờ, mình sẽ hướng dẫn cho Bạch Luân là ờ, các cái động tác chạy còn khi các bạn lân chạy biến tốc thì phải cần một đoạn dây dài hơn và hai người cùng trong trong chạy nhưng đây mình sẽ không chạy mình sẽ hãm tốc thì bắt đầu à, đây mình nâng căng lại dây bắt đầu là chạy này từ bước, bước nhỏ mà mình kéo nhá bước nhỏ bước chân bước nhỏ bước chân đến bắt đầu thấy chân nâng cao đùi và rồi khi nào đến chạy đây đây là bắt đầu phần ờ, bước nhỏ của bạn lân nhá các bạn có thể nhìn thấy đoạn dây Các bạn có thể nhìn thấy đoạn dây Mình đã kéo một đoạn dây Mình kéo và luân ngược trở lại Bắt đầu tiến lên một tí Các bạn có thể nhìn thấy đoạn dây nó đã bị rất là căng Và vẫn nó bị rất là mỏi Nhìn các thứ cây Rồi bắt đầu đi ngược trở lại Ok Rồi bắt đầu đi bước nhỏ chưa chuyển sang động tác đi bước nhỏ biết nhanh nhanh nhanh lên bài tập này hai người rất là hay với cái chung ok bây giờ lại làm động tác khác thả lỏng một tí vừa rồi là động tác đi bước nhỏ mà mình kéo vận đơn còn uh, tiếp theo là động tác khác đây bây giờ mình sẽ kéo căng hơn nhé các bạn khi vận đơn đã quen rồi không? Cái nặng hơn phía sau không? Ok đúng không? Đi cứ kéo Kéo cao lên Rồi ok Đây ờ, Đây là mình Động tác thứ ba là động tác nâng cao đùi Động tác nâng cao đùi do thời tiết nhiệt độ công viên cầu giấy khá là cao nên là vận mân bạn nó cũng khá là rồi động tác nâng cao đùi đứng nâng cao đùi đứng tại chỗ Đấy. rồi tiến lên mình sẽ kéo rất là căng bây giờ nâng cao đùi đứng tại chỗ mình kéo nhá với những bài này ờ, tăng sức dướng cho các bạn rất là tốt đối với những vận động viên mà tham gia chạy marathon các bạn có thể nhìn thấy các sớ cơ của bạn lân bạn có thể ờ, căng rất là căng các bạn nhé bởi vì mình đã kéo hết sức của mình rồi đấy ok có thể đấy là với môn marathon cái yếu tố tập thể lực nó rất quan trọng trong quá trình các bạn đây các bạn tập các phần gót chân gót chân xin các bạn bắt chuối còn đùi trên đùi trên có ờ, đùi, trong và đùi ngoài các bạn hay bị đau ở, ở những cái chỗ căn bản như này có nhiều người đau ở bên này nhưng có nhiều người lại đau ở má trong ở bên này do rất nhiều nguyên nhân nhưng mà đây mình đừng nói là tác dụng của những bài tập bổ trợ này nó lên trên các bộ phận cơ thể các bạn và có một phần nữa phần lớn các bạn hầu như ai cũng không dẻo không bởi vì sao vì như các bạn đã được tập các giá ngọc phương tây là thải ngắn thải ngắn thì khi cái thải ngắn của các bạn các bạn không được vận dụng đến hông nhiều và cái bài không vận dụng đến hông nhiều thì các bạn không cần phải dẻo hông chính vì thế nên nhiều người cho đến khi tập bước dài không thể tập được bởi vì không không hề dẻo và tập ép cũng không tập được nên bài này các bạn sẽ phải tập rất nhiều trong hàng ngày hàng tháng và đối với bọn mình đồng đồng viên thì tập hàng năm bắt đầu bây giờ chạy chạy nhẹ chạy nhẹ chạy tiến lên tiến lên đây đây đây gọi là chạy biến tốc và hãm tốc ngay trên ờ, một mình, mình sẽ cuốn dây mình cứ cuốn cuốn dây gần mặt luôn bần luân thì cũng cho béo gần bằng mình một kẹo kẹo rồi ok đây